đeo kính vào tao thấy tao xấu đi tao bỏ ra nhìn cho đẹp lên đeo à? chị đeo vào trông trước hơn mà nhưng mà tao nhìn thấy mặt tao xấu đi à? chị đeo vào trông đẹp hơn thật đấy ý là mình à, bỏ kính ra nhá mình nhìn lên màn hình là mình thấy ừ, mình xinh phải đạn nhưng mà mình đeo vào cái mình thấy mình xấu hẳn đi <laughs> chào mọi người hello ruby thơm bạn ơi ai đang xem chào một tiếng nào hello chị Lan Anh hello Đào Nguyễn hello Trang Trần <coughs> Ruby Thơm má ơi đi Thái Lan chưa? Chưa Thơm ơi, chưa mai công ty mới đi nhá Ninh Hường mắt cận à, chị Ừ Hường ơi chị cận gần 2 độ nhưng mà thường thì khi làm việc chị mới đeo thôi bởi vì nhìn lên máy tính chị mới thấy chị hoa mắt Còn đâu bình thường thì chị bỏ ra để chị nhìn cuộc đời cho đẹp hơn Hello Phương Thúy Hello Trần Biên Thủy, Đỗ Lan Anh bình thường vẫn xấu mà Chỉ có chị Lan Anh thôi Huỳnh Kim Thi bóp dễ thương có cả Vân Thi nhá Thảo Nguyên Em chào chị xinh đẹp Chị chào Nguyên xinh đẹp <coughs> Nguyễn Hồng Nga, chào Nga Mọi người ơi, um, khoảng à, xem nào 50, 50 người đi Bắt đầu khoe hàng Và mọi người nhớ theo dõi đến cuối livestream nhé Cuối livestream thì sẽ có một em chống nắng nguyên phiên bản thế này tặng cho bạn nào may mắn nhất để các bạn là người đầu tiên ở Việt Nam có cơ hội sở hữu em chống nắng này nhé chào Ninh Chị chào Oanh Ruby Thơm Kinh thuyết minh chả đeo kính khi làm việc thôi Ơ thì rõ ràng Ninh Hường da càng ngày càng đẹp chị ơi Hường ơi Hường nhìn cái video chị up tối hôm qua ấy là chị quay hôm 24 tháng 4 <clears throat> Và hôm nay thì à, có thể thấy là mức độ cải thiện nó cực kỳ nhiều vâng. rồi da chị nó cải thiện phải đến 90% rồi bây giờ chỉ còn xử lý các cái thâm những cái thâm sau mụn thôi <coughs> cái gì đấy hả thơm lê minh ngọc chào ngọc chào bích lập lê đào bỏ kính đi chị chị à, chị đeo kính chị nhìn đọc cho dễ hơn tại vì chị ngồi ở công ty thì à, máy nó để hơi xa so với ở nhà <clears throat> Thảo Nguyên thích ngay giọng chị quá đi Nguyên ơi hôm mà chị livestream buổi tối xong ấy Chị bị viêm thanh quản đến hôm nay vẫn còn kiểu à, Giọng nó chưa được bình thường Nguyễn Hoàng Long dùng gì bán đó hả Bót? Anh Long ơi 100% đồ em dùng là đồ em đang bán Thậm chí cái chưa em em chưa bán em vẫn dùng cơ Lê Thủy chào Thủy Lê Nguyễn Hồng Nga nhìn bót đeo kính lạ quá ạ à. <laughs> Thường thì ở công ty chị mới đeo kính thôi Còn chị không mang kính ra ngoài mấy Nhớ hôm đi xem phim gọi là lắc cả mắt ra Nhưng mà không mang kính về nhà cũng không có kính để đeo Kim Thu, kính đeo đẹp hầy Đeo kính đẹp hầy, quá đẹp <clears throat> Lê Đào, đùa em thấy mẹ chồng Em sướng vãi có con dâu bán mỹ phẩm thành ra toàn được dùng đồ xịn chi ạ à ừ chị cũng thấy sướng vãi bởi vì từ ngày chị làm mỹ phẩm chị cũng mới được dùng đồ xịn thương nguyễn quan trọng là thần thái đúng rồi thương à, chào nguyễn phương đỗ lan anh tặng mình đi hàng tết hết rồi không đâu em chỉ có một lọ thế này thôi tại vì là <clears throat> hôm nay là bên à, xưởng bao bì họ à, hôm qua là họ gửi uh, cái mẫu mẫu chai để bên ờ, mình confirm lại cái phần in ấn ý để họ cho vào sản xuất đại trà thì ờ, họ có gửi cho khoảng chục chai thì số còn lại là phải dành tiết kiệm để uh, chuẩn bị làm TVC cho sản phẩm còn chỉ có hôm nay chỉ có một hai lọ được tặng ra thôi Hải Yến bao giờ ra kem chống nắng thế bót à, Hải Yến ơi chắc là khoảng đầu tháng 7 bởi vì là chị đang chờ cái cái vỏ này về với cả nguyên liệu về nữa nguyên liệu này thì có chủ yếu là nhập của Hàn và Nhật và có một hai mã nguyên liệu của Hàn thì đang bị kẹt một chút tại cảng Ninh Hường Chuẩn chị ạ, à, em cũng bảo thế người ta sờ ra mặt em bảo sau mày bầu mà da mịn thế Đây là em mới xài serum và nước thần thôi đấy Ninh Hương ơi thế thì xài thêm cả kem face thì chắc là đẹp nữa Bởi vì là xài serum đã thích thì kem face xài chị thấy còn thích hơn ấy Cá nhân chị thì chị thích kem face hơn cả serum ấy hôm nay đeo cả kính Hôm nào đi làm chả đeo kính Xin chào Bích Liên Xin chào Phương Thanh, xin chào Hoài, xin chào Ngát, Võ Thị Quỳnh à, Kem chống nắng nha Quỳnh à, Thương Nguyễn dự kiến giá thành bao nhiêu đấy sếp? Thương ơi giá em này à, như phân khúc giá các sản phẩm à, trang điểm nhà mình là sẽ dưới 300 nghìn dao động từ 250 đến 300 nghìn nhá <coughs> San San, chào San San Chào Hương Lan Trần Thúy bầu dùng ok không bót Cái này bầu dùng thoải mái em nhé Tại vì da bầu mình là dễ thay đổi niệm, liệu, à, nội tiết tố dẫn đến nám lắm Nên là nên dùng để à, phòng cái việc mà nám nó lên nhiều hơn <coughs> Ruby Thơm kem chống nắng hả má Rồi ạ, à, 51 người xem rồi Mình bắt đầu giới thiệu qua à, mình bắt đầu giới thiệu qua một chút về cái cái kem chống nắng về phần bao bì nhá Trần Hồng Thơm Ngân tư vấn thêm về mấy sản phẩm dưỡng da nhé Ok Thơm Lát nữa giới thiệu xong cái sản phẩm này thì mình sẽ tranh thủ tư vấn cho mọi người các câu hỏi về các sản phẩm dưỡng da nhé Các bạn đại lý chi nhánh có câu hỏi nào mà khách hỏi chưa biết trả lời thì các bạn cũng có thể hỏi ở đây để mình tư vấn cho các bạn Các bạn có thể tổng hợp lại để làm tài liệu tư vấn nhé <coughs> Linh Chi Ami tặng tôi đi <laughs> à, đây là phần thiết kế bên ngoài của em nó ạ cái tên này thì mình ờ, xin phép cứ quay ngược như thế này để mọi người không dịch được để mình giữ tên đến cuối cùng thiết kế của nó thì gồm hai phần đây là phần nắp đây là phần nắp và đây là phần trên phần trên này được tráng bạc rất là xinh in logo và tên sản phẩm dung tích của em này là 30ml mọi người nhé ngoài ra thì có một điểm đặc biệt của em này nữa đó là cái này cọ như hôm qua video mình up đấy ạ thì uh, trong cái cái kem chống nắng này của mình có tích hợp mút này luôn và khi các bạn bóp cái kem chống nắng ra cái mút này thì các bạn có thể dùng mút này để tán đều kem chống nắng lên mặt mình không lãng phí cái lượng kem chống nắng ra tay không không để à, da mặt tiếp xúc với da tay dẫn đến các cái vi khuẩn xâm nhập ví dụ như các bạn mà các bạn da mụn ấy thì các bạn rất hạn chế cái việc mà cho sờ mặt lên tay để tránh cái vi khuẩn nó xâm nhập ấy thì các bạn có thể sử dụng kem chống nắng này và mình có mút chỉ cần các bạn vệ sinh mút thường xuyên thì sẽ không sẽ sẽ tránh được cái việc mà vi khuẩn từ tay mình đưa lên trên mặt nhá <clears throat> cái này để sử dụng thì mình sẽ bóp kem ra này bóp kem ra phần đầu mút này mình ủ bóp mạnh quá nó bắn cả ra ngoài rồi <laughs> mình sẽ bóp kem các bạn xem cái lọ này lọ mẫu em mình cho hơi ít kem bạn sẽ bóp phần kem ra ngoài như này và sau đó thì mình sẽ tán lên mặt Hương đặng sờ tay lên mặt không phải mặt lên tay <laughs> Chị bị lộn Hóng quá hóng quá Đây nha đây là kem sau khi bóc ra thì nó sẽ như này và mình sẽ có thể uh, dùng cái mút này để tán kem lên tay mình sẽ mình lên mặt mình sẽ tán lên tay trước để các bạn có thể so sánh giữa vùng da tán kem và vùng da không tán kem nhé Cái kem này thì mình sử dụng nano titan của Nhật và hiệu ứng của nó là hiệu ứng ánh sáng xanh Vì thế khi sử dụng lên da thì mình sẽ che khuyết điểm một cách tự nhiên tương đối tốt Tức là nó dạng che khuyết điểm nhẹ, nâng tông da và đối với các bạn mà da mụn mẩn đỏ ấy Thì nó sẽ che các cái phần mẩn đỏ đấy rất là tốt Quỳnh Trang da mụn dài có được không ạ? À? Có bị kích ứng gì không? Quỳnh Trang ơi da mụn dài thoải sai thoải mái nhá. Ngoài ra cái kem này thì còn có cả kẽm nữa. Vì nó có cả kẽm nên nó còn hỗ trợ để làm giảm mụn nữa cơ em ạ. Dạ, mọi người so ở ờ, chưa, chưa đều rồi. Mình tán chưa được đều lắm để mình tập trung tán hơn nhé. Dạ, các bạn so sánh ạ phần này là phần mình vừa tán kem này phần này là phần chưa tán kem đây ạ nó nâng tông cho da mình rất là nhẹ nó sáng nâng nâng tông lên sáng lên một cách rất là tự nhiên Trần my độ chống nắng bao nhiêu chị? Trần my ơi, kem này độ chống nắng SPF 50 cộng tức là khả năng chống nắng lên đến hơn 500 phút và PA 3 cộng khả năng chống nắng gần như hoàn hảo lên đến 90% nhé kem chống nắng này thì mọi người có thể dùng buổi dùng buổi sáng và cả ngày mình không cần phải apply lại kem chống nắng tuy nhiên là nếu như các bạn đi bôi bơi lội dưới nước hay là các bạn có những cái tác động chùi rửa của khăn mình lau bớt kem chống nắng đi thì sau 2 giờ mình phải dặm lại một lần còn nếu như bạn chỉ bôi và bạn không có cái tác động bạn ngồi trong văn phòng điều hòa và không kiểu không có tác dụng tác động chùi rửa hay là ờ, nước bơi gì đó thì các bạn có thể sử dụng và khả năng chống nắng của nó lên đến 8 uh, SPF 50 50 cộng là hơn 500 phút 500 phút chia cho 60 phút 1 giờ là hơn 8 giờ 8,3 giờ đấy ạ tức là một em kem chống nắng này mọi người sử dụng buổi sáng là có thể sử dụng cả ngày dài luôn ạ và đặc điểm của nó là còn không thấm nước không thấm nước huệ, huệ ơi lấy cho tôi một cái cốc nước tôi nhỏ và tôi cho mọi người xem cái này thì khả năng kháng nước của nó rất là tốt lát nữa thì mình sẽ làm một cái test nhỏ để cho mọi người xem cái khả năng thấm nước à, chống thấm nước của nó nhé à, Ngoài ra thì em kem chống nắng này cái khả năng kháng nước của nó rất là mạnh Vì thế lưu ý dành cho các bạn sử dụng kem chống nắng là bắt buộc nhá điều này là điều bắt buộc chứ không phải thích thì làm không thích thì thôi đâu ạ bắt buộc hàng ngày buổi tối trước khi đi ngủ các bạn phải tẩy trang để tránh cái kem chống nắng nó ở lỗ chân lông tạo thành các điểm bít tắc nhá đây cho tôi tờ giấy nữa Ờ, Vân Hồng bao nhiêu một tuyếp ạ? À? cái này thì sản phẩm chưa có trên thị trường dự kiến đầu tháng 7 mới có trên thị trường và chị dự tính bán ra thị trường với giá dao động từ 250 đến uh, ờ, 300 nhưng mà nó không sát ở mức 300 đâu mà nó sẽ ở mức giữa đó. Linh chi ami sáng thật. Đây mình vừa test cho mọi người xem. Đây là mặt bên bên bên mình vừa test kem bên này không có tem. À, bây giờ mình test thêm lên trên face cho mọi người xem nhé. Đây là mặt mình sáng mình có xài một lớp nhẹ BB stick ạ. Giờ mình sẽ test một bên kem chống nắng và một bên không kem nhé Đỗ Lan Anh dùng thích mà kem thẩm thấu luôn À có một cái điều nữa là <coughs> Kem này các bạn dùng lên da Mình đảm bảo luôn là nó sẽ không kiểu có một chút nào bóng nhờn dít trên da đâu Các bạn bôi lên da là nó sẽ thẩm thấu ngay khi các bạn bôi Và da mình sờ cảm giác nó nhẹ tanh, nhẹ nhẹ như thể là mình đang không bôi gì á và các bạn lưu ý là khi sử dụng kem chống nắng các bạn lưu nên dùng cả phần cổ nhé đây mình có bóc ra ngần này bây giờ mình sẽ sử dụng trên mặt cho các bạn xem nhé lượng mình đang bóc ra hơi bị nhiều quá lượng này là đủ để xài cho toàn mặt nhưng mà thôi cứ test nửa mặt cho các bạn xem dư đâu để lại cho xuống cổ nhé các bạn có thể dùng cái mút tích hợp ở cái cái cái tuyếp này để tán kem hạn chế cái việc tay các bạn tiếp xúc với da khiến cho vi khuẩn xâm nhập trên da nhé các bạn có thể cọ rửa cốt à, cọ rửa cái mút này khoảng một tuần một lần bằng cồn các bạn cho vào cồn thì cái lớp cái lớp mà kháng nước nó sẽ không còn hoạt động nữa và các bạn có thể vệ sinh cái cồn một cách dễ dàng rất là tiện lợi nhá em chào chị chín Ờ, cái này nó có nâng tông che khuyết điểm nhưng mức độ che khuyết điểm sẽ không bằng BB Stick các bạn nhé Nên nếu như mà các bạn mà da các bạn có nhiều khuyết điểm thì các bạn vẫn nên sử dụng thêm một lớp BB Stick nữa Bản thân mình cái giai đoạn mà mặt mình nhiều vết thâm ấy, thì là mình thường sử dụng hai lớp Một lớp kem chống nắng và một lớp BB Stick Bởi vì kem chống nắng này nó rất là nhẹ, cấu trúc nhẹ kinh khủng ấy Các bạn dùng lên da các bạn không hề cảm giác là nặng bí hay là bóng da đâu <clears throat> và mình thường là mình dùng hai lớp luôn thì cái lớp nền của mình nó sẽ bóng đều và kem chống nắng này có đặc điểm nữa là khi lên da sẽ tạo cho các bạn một hiệu ứng căng bóng rất là đẹp dạ các bạn có thể quan sát <clears throat> một bên đã sử dụng và một bên chưa sử dụng BB stick nhé à sorry kem chống nắng bên này là bên sử dụng kem chống nắng rồi ạ còn bên này chưa sử dụng ạ Kem chống nắng này thì uh, các bạn để ý là hiệu ứng ánh sáng xanh Vì thế nó sẽ làm đều tông màu da mình lên Những cái vùng da mà kiểu ửng đỏ hay thâm đỏ ấy, Nó có thể làm đều lên tốt hơn so với BB Stick Đối với BB Stick thì nó sẽ thiên về che khuyết điểm Và lớp khuyết điểm nó sẽ, à lớp lớp nền nó sẽ dày hơn Giúp các bạn che khuyết điểm nhiều hơn Tuy nhiên là những cái dạng thâm đỏ thì những dạng ánh, ánh sáng xanh này sẽ che tốt hơn Nếu như mặt của các bạn nhiều khuyết điểm và có cả khuyết điểm thâm đỏ thì các bạn có thể sử dụng hai lớp là lớp à, lớp kem chống nắng sau đó đến lớp BB Stick thì cái lớp nền của mình sẽ che khuyết điểm rất là tốt Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem khả năng kháng nước nhé Đây là phần mình đã test lúc nãy ạ Đây ạ, cho nước vào nó chảy luôn chứ nó không có bám trên này một chút nào Bây giờ mình sẽ, đây Khi các bạn uh, cho ra tay và các bạn dùng nước các bạn xoa như thế này Các bạn không hề thấy cái nước của các bạn bị vẩn đục luôn mà nó vẫn cứ trắng trong như thế nước trong như thế và trôi xuống chứ không hề bị kiểu như là các bạn hòa tan mà nó đục đục luôn đâu ạ nó vẫn trong như thế các bạn nhìn thấy không ạ nước trong và cứ thế trôi xuống thôi và không hề bị đục điều này thì có nghĩa là các bạn khi các bạn sử dụng cái kem chống nắng này các bạn có thể thoải mái đi biển hay đi bơi hoặc là đi mưa mà không lo cái kem chống nắng mình bị trôi hay lem nhem ra mặt đâu nhé rất nhiều bạn là sử dụng kem chống nắng và sau khoảng vài giờ thôi thì các mặt các bạn đổ dầu và nó tạo thành những cái vệt kem chống nắng trắng trắng chảy đầy trên mặt các bạn theo cái dòng mồ hôi nhưng khi sử dụng kem chống nắng này thì các bạn yên tâm điều đó không xảy ra thậm chí ngay cả khi các bạn đi mưa hay đi bơi thì kem chống chống nắng của các bạn vẫn hoàn toàn kháng nước và giữ trên da của các bạn rất là tốt kem chống nắng này có độ chống nắng là SPF 50 cộng với PA3 cộng ở đây SPF được hiểu là gì à, các bạn có thể hiểu là khả năng chống nắng tự nhiên của da tự nhiên chúng ta là 5 phút có nghĩa là các bạn ra đường trong vòng sau 5 phút thôi thì ra các bạn bắt đầu bị các tia UV nó thâm nhập và xuyên vào bên trong à, ảnh hưởng đến da của các bạn rồi tuy nhiên là khi các bạn sử dụng kem chống nắng ví dụ kem kem chống nắng có SPF 10 chẳng hạn thì khả năng chống nắng của nó là sẽ được 50 phút nhưng mà các kem chống nắng SPF 10 20 thì khả năng chống nắng của nó rất là thấp và thường thì mình không khuyên sử dụng còn khi các bạn mà sử dụng các bạn các bạn hoạt động ngoài trời nhiều thì các bạn nên sử dụng kem chống nắng có SPF từ 300 đến 500 à, 30 đến 50 SPF của em này là 50 cộng tức là khả năng chống nắng lên đến hơn 500 phút và PA 3 cộng PA thì có PA 1 cộng PA 2 cộng và PA 3 cộng PA 1 cộng thì cho khả năng à, chống lại tia UV từ 40 đến 60 phần trăm PA 2 cộng cho khả năng chống tia UV từ 70 đến 80 phần trăm và PA 3 cộng là hiện là chỉ số chống nắng tương đối hoàn hảo nhất với khả năng chống lại tia UV gần như hoàn hảo lên đến 90 phần trăm các bạn nhé và giá bán em này thì ờ, đến tháng 7 mới có hàng giá bán dự kiến nó dao động trong khoảng từ 250 đến 30 à 300 nhưng nó sẽ nằm ở cái khoảng giữa đấy nó không quá cao đâu các bạn tương đối là vừa túi tiền và phù hợp cho một em chống nắng tiện lợi như thế này và khả năng kháng nước của nó rất là cao nữa các bạn hoàn toàn yên tâm không lo rằng là mình dùng kem chống nắng mùa hè mà mồ hôi chảy ra là da mặt bóng nhoáng hay là à, những cái đường nước trắng trắng trắng trắng nó thể chảy theo giọt mồ hôi của các bạn nhé mít béo có hàng test không chị sắp đi biển chị ơi <laughs> em chưa có hàng test em chỉ có một vài cái mẫu như thế này để em em em ờ, làm những cái hình ảnh và video cho sản phẩm trước thôi thương phạm tay dây tay dây điện không vậy chị tay dây điện là cái gì hả thương đặng thu phương cho tôi chai tháng 7 nhá phương hai thanh ruby thơm chị ngân ơi chai một chai nha mua cũng ok luôn <laughs> cái an um, hiện tại thì số vỏ của chị ít quá nên dù rất muốn tặng mọi người nhưng mà khó đấy Đỗ Lan Anh chị theo dõi từ đầu đến cuối để bon chen được tặng Trần My dùng BB và kem chống nắng được một lúc được không? Trần My ơi, em có thể dùng cả BB và kem chống nắng một lúc được nhá Bởi vì đặc điểm của hai loại kem này là rất là mỏng uh, Rất là mỏng mịn luôn cái lớp chống nắng này nó thực sự nó cực cực kỳ mỏng xài lên da mà không hề cảm giác là da mình đang nhờn nhờn rít rít xài kem chống nắng đâu thì các bạn hoàn toàn có thể apply một lớp kem chống nắng sau đó đến một lớp BB để có một cái lớp nền che khuyết điểm tốt hơn và khả năng chống nắng tốt hơn cho da của mình à một điều nữa là kem chống nắng này là kem chống nắng kết hóa học kết hợp vật lý tuy nhiên hóa học thì chỉ số chống nắng của nó chỉ dao động khoảng 10 thôi còn vật lý chỉ số chống nắng của nó 50 cộng kem chống nắng vật lý có bình thường thì họ hướng dẫn các bạn sử dụng kem chống nắng là các bạn sử dụng ở nhà 30 phút trước khi ra ngoài Tuy nhiên đối với kem chống nắng vật lý thì các bạn có thể sử dụng và ngay lập tức đi ra đường để khả năng chống nắng của nó đã có thể hoạt động luôn rồi ạ Kim Thu, cái này mà kết hợp với BB Stick nữa thì không lo bị hại bởi tia UVA, UVB Đúng rồi bà ơi, không những thế nó còn dưỡng da nữa cơ Em này thì có được bổ sung thêm chiết xuất ngọc trai và một cái thành phần gần như truyền thống sản phẩm nào mình cũng cho đấy là agascam chiết xuất một số loại cây lá của vùng à, Mexican mọi người nhé Trang Trang mua dùm em một lọ <laughs> Nguyễn Hằng trời ơi Sao hàng như vậy chưa ra mà chị nhem thèm em vậy linh chi đi bơi thế này là ngon rồi đúng không chị chi ơi cái này thì à, mọi người hoàn toàn có thể thoải mái đi bơi nhá tuy nhiên là mình khuyến cáo rằng là khi đi bơi thì các bạn để để đảm bảo cho da mình uh, khả năng chống nắng tốt nhất dạ ví dụ các bạn đi biển ý, thì sau khi đi bơi xong khoảng 1-2 giờ các bạn có thể lên apply lại một lớp kem chống nắng thì nó sẽ hoạt động chống nắng tốt hơn mặc dù kem chống, chống nắng này không trôi đâu nhưng mà mình cứ đảm bảo cho da mình thì nó sẽ hoạt động nó sẽ chống nắng tốt hơn và đi biển đỡ bị đen hay bị lão hóa da cháy đen á Kim Dung khi nào xuất hàng kem chống nắng Cái này thì uh, tháng 7 Dung nhá Nhận Minh em muốn dùng thử chị ơi Giờ chị chưa có hàng Trần Hồng Thơm chưa ra mà cứ thính mãi Thả thính dần để mọi người biết về em nó và có sự chuẩn bị Các bạn đại lý tổng đại lý có có sự chuẩn bị cho cái việc bán hàng của team mình Bởi vì em này thì mình dự đoán là khi ra thị trường thì nó với cái công dụng và mẫu mã và cái những cái tiện lợi tiện ích của em nó mang lại từ miếng miếng mút mà sử dụng một cách tiện dụng như thế này thì ờ, nó sẽ thực sự là nó là một sản phẩm tương đối hot mình dự đoán là tương đối hot trong thời gian tới kiểu anh lên nay đeo kính rồi à, à cái kem chống nắng này là 30ml mọi người nhé dung tích của em nó là 30ml 30ml thôi nhưng mà dùng phải nói là rất là lâu bởi vì mình xài một mẫu kem chống nắng gần 2 tháng hơn một tháng gần 2 tháng rồi hồi đấy á, được chiết có một xíu xíu xíu xíu thôi mà dùng mình dùng gần đấy thời gian nó vẫn còn chưa hết Linh Chi Ami tặng tôi đi khi nào về làng bài ship cho tôi <laughs> Chị ơi cái này phải tháng 7 em mới có hàng để ship Chào Nguyễn Thu Hương Đặng đang nắng to chị ơi Đang nắng to nhưng mà nguyên liệu với bao bì chị chưa về Nên chị vẫn chỉ có thể thả thính chứ chưa làm gì được Nhận Minh chị ơi đi biển đi suốt có bị trôi không chị à, Như chị test cho em thấy thì khả năng chống nước của nó rất là tốt Khi mà mình cho nước lên cái phần kem này này em có massage di di di thế này thì kem của mình không hề bị hòa tan vào nước tạo thành dòng nước đục đâu mà nó vẫn là nước trong ở đây nó khả năng chống là rất là tốt tuy nhiên là đối với nước biển ấy thì môi trường của nó không phải là nước trung tính mà là môi trường nước muối nên là cái khả năng bảo vệ nó sẽ không tốt được như như như mình mong muốn đâu nên là các bạn khi mà các bạn đi biển ý, thì các bạn vẫn nên cố gắng là mình sẽ uh, mình sẽ apply lại kem chống nắng sau khoảng 2 giờ nếu như các bạn bơi dưới nước biển nhá tại vì nước biển là nước muối môi trường nó khác so với môi trường nước nước trung tính bình thường này đấy Ngô Thị Kim Dung em nghe bị nghiện rồi chị chị dùng chị còn nghiện hơn nhận minh da nhạy cảm có dùng được không chị à, ờ, da nhạy cảm dùng được em nhé tại vì uh, các cái thành phẩm, các cái sản phẩm bên chị chị đều bỏ vào là cái Arascam là cái cái chất chiết xuất từ các loại cây lá giúp tăng khả năng kháng viêm cho da và tăng khả năng của da chống lại các tác nhân kích ứng bên ngoài ấy, thì là sẽ hỗ trợ các bạn da nhạy cảm dùng tốt hơn có rất nhiều bạn da nhạy cảm các bạn xài sản phẩm khác không được nhưng mà khi sử dụng sản phẩm bên chị thì sử dụng lên da đều rất là êm là nhờ cái Agascam đó Cáp Linh tay lại đi chị Tay lại à để chị test nốt bên mặt bên này nhá tại vì uh, vừa nãy chị mới test một bên mặt thôi mọi người nhìn thấy nó cũng lệch lệch độ sáng chút này đây này đó bên này vừa test này bên này chưa này bây giờ mình sẽ test toàn mặt cho mọi người xem nhá để uh, một số bạn vào sau chưa kịp xem thì mình sẽ test lại cho mọi người xem các bạn lấy kem ra đấy các bạn nhìn thấy không ạ uh. mờ quá đây mình bóp ra được đó kem nó sẽ ở đây và sau đó thì mình sẽ chấm chấm lên da và dùng cái mút này để tán đều kem trên da nhé Ờ, cái kem này thì nó cực kỳ phù hợp với những bạn mà ngại trang điểm khi đi làm hoặc là thích cái lớp trang điểm căng bóng tự nhiên các bạn mà da các bạn ít khuyết điểm ấy các bạn thích lớp trang điểm căng bóng một cách tự nhiên nhất thì các bạn có thể dùng kem chống nắng này thay kem trang điểm luôn bởi vì là nó nó sử dụng công nghệ ánh sáng xanh khi lên da thì nó tạo một cái lớp tông màu trên da rất là đều màu mà kiểu hiệu ứng căng bóng rất là đẹp da khỏe căng bóng rất là đẹp đẹp tiện lợi cực kỳ nhỏ gọn có thể bỏ trong túi sách mang đi khắp mọi nơi và dùng khắp mọi chỗ không cần phải kỳ cạch bóp bóp ra tay rồi thoa lên tay bôi bôi lên mặt nhiều khi á các bạn đi biển thì các bạn hay gặp cái tình huống này các bạn phải dặm kem chống nắng nhưng mà các bạn vừa sờ vào cát tay bạn rất là bẩn dặm lên mặt thì không thể nào dặm được nên thôi đành phải chịu ánh nắng nó xuyên vào rồi làm đen da nhưng khi các bạn có em này thì dù tay bạn bẩn thế nào đi chăng nữa các bạn vẫn có thể sử dụng kem chống nắng lên mặt một cách thoải mái nhé Hãy đeo kính vào mới nhìn thấy mọi người comment Trần mi bắt hả thính bọn em thèm lắm <laughs> Nguyễn Yến kích ọp có ra mắt không chị yêu Chị nghĩ rằng là cái kem này của chị sẽ ra trước cả buổi kích ọp cơ Yến ạ à. Nên là tháng 6 mọi người chạy ờ, chạy chương trình, chạy doanh số cho event xong Thì tháng 7 mọi người sẽ có sản phẩm mới để bán chứ không phải là dạng tháng 7 là không biết làm gì nữa đâu Tháng 7 à, ờ, chị dự kiến là trong khoảng tuần đầu tháng 7 là kem chống nắng này đã có mặt rồi Chứ không phải chờ đến tận thời điểm kích off đâu nhé. Kiều Anh người ta đang dùng tiết kiệm đây hai hạt đậu à, <laughs> Chị xài ờ, chắc là chỉ hơn một hạt đậu một xíu thôi Kiều Anh ạ à. Phí thị thu thảo giá đó bao nhiêu chị ơi à, Giá em nó là dao động trong khoảng 250 đến 300 chị chưa tính toán chi phí để làm bảng giá nhưng mà giá nó sẽ dao động trong khoảng đó và dự kiến chị nghĩ rằng nó sẽ nằm trong khoảng giữa của mức giá từ 250 đến 300 mọi người nhé Hà Giang tóc đẹp hệ à, <laughs> ờ, Đặng Thị Đào mình giờ ra nhiều mặt hàng chị nhỉ hot hòn hòn ừ, ờ, chị bây giờ chị đang cố gắng hoàn thiện bộ dưỡng da sau đó thì um, mình sẽ lại quay lại các sản phẩm hàng hot ở các cái sản phẩm dòng make up nhé nhẫn mình dùng cho face hay body vậy chị sản phẩm này thì um, thực ra dùng được cho cả face và body tuy nhiên là dung tích em nó chỉ có 30 ml thôi vì thế thì um, chắc là các bạn chỉ nên dùng cho face thôi ạ à, thì mới dùng được nhiều còn dùng cho cả face và body thì chắc là được một lần đi biển rồi <laughs> cái này thì um, cái màng chống nắng của nó mình nhập khẩu ấy nó rất là đắt <coughs> màng chống nắng và nguyên liệu của em này phần lớn của Nhật có một chút bật một chút của hàn thôi nên là cái cái này nó rất là mắc mình không thể nào làm được dung tích lớn và mình buộc phải làm dung tích nhỏ gọn như thế này chứ dung tích lớn thì giá nó cao quá không thể nào mà làm và bán ra thị trường một chai 100 ml với giá hơn một triệu cho tập khách hàng sẵn có của mình thì thực sự rất là khó bán nên là với cái giá nguyên liệu mắc như thế thì mình chỉ có thể làm được dung tích nhỏ 30 ml như thế này để vừa túi tiền hơn với mọi người thôi hiền sản phẩm có ra muộn quá không chị dù muốn sớm hơn chị cũng chị cũng rất là muốn sớm hơn khi mà nắng chưa tắt nhưng mà do điều kiện không cho phép bởi vì sản phẩm này thì nguyên liệu hoàn toàn nhập khẩu chứ không hề có sẵn ở Việt Nam không có bất kỳ một loại nguyên liệu nào có sẵn ở Việt Nam cả vì thế thì uh, thời gian đặt hàng cái nguyên liệu này nó lên đến 3 tháng cơ chị đã chờ từ khi chị lên kế hoạch cái sản phẩm này đến giờ là gần 3 tháng rồi và vẫn đang chờ nguyên liệu về chứ không thể nào mà ra một nói ra là ra được luôn bởi vì mình mình không thể nào mình mình có sẵn nguyên liệu các cái loại này ở Việt Nam được Nguyễn Thị An Khánh thời gian chống nắng bao nhiêu Ngân ơi Chị ơi thời gian chống nắng của em nó là à, chỉ số chống nắng của em nó là SPF 50 cộng và PA 3 cộng mình sẽ giải thích lại cho mọi người cách đọc chỉ số chống nắng nhé khả năng chống nắng tự nhiên của da là 5 phút à, vì thế các bạn sẽ nhân 10 lần của chỉ số chống nắng đó lên. Ví dụ SPF 10 khả năng chống nắng là 50 à 5 đúng rồi, 50 phút. À 100 phút chứ 10 là 100 phút Và cái SPF 30 là khả năng chống nắng là 300 phút SPF 50 là khả năng chống nắng là 500 phút Vì thế cái sản phẩm này là SPF 50 cộng thì khả năng chống nắng của nó là hơn 500 phút Mà 500 phút chia với 60 phút 1 giờ thì nó tương đương với khoảng 8,3, 8,4 giờ ấy Có nghĩa là mình dùng buổi sáng, mình đi làm cả ngày đến tối về mình tẩy trang và mình vẫn đảm bảo là da mình chống nắng Cái này thì chống nắng tiêu UVA, UVB và cả ánh sáng xanh từ ờ, điện thoại và máy tính các bạn nhé Tức là nó chống nắng toàn diện ngay cả các bạn văn phòng Các bạn các bạn đừng nghĩ rằng rằng là các bạn ngồi văn phòng các bạn không cần chống nắng nhá bởi vì là các bạn tiếp xúc với các thiết bị như là điện thoại máy tính rất là nhiều và các ánh sáng xanh đó tác động xuyên qua da hại không khác gì các tia UV như các bạn đi ngoài nắng cả vì thế các bạn dân văn phòng các bạn vẫn phải lưu ý chống nắng bài em này chống được cả cái tia ánh, ánh sáng xanh từ điện thoại và máy tính của các bạn nhé Nguyễn Yến khó trôi vậy có lo biết tắc lỗ chân lông thành ra mụn ẩn không chị yêu Yến ơi cái này là khả năng kháng nước khi mình sử dụng ban ngày còn buổi tối Yến chỉ cần lưu ý sử dụng và tư vấn khách là buộc phải tẩy trang giúp chị giống như khi mình đi à, mình dùng mình xài BB hay bất loại bất kỳ loại phấn trang điểm nào ấy thì mình vẫn phải lưu ý rằng là hàng ngày mình bắt buộc phải tẩy trang nhá thì da mình nó mới sạch được và cái khả năng cái này nó kháng nước rất là rất là tốt vì thế mình khuyên các bạn là các bạn nên xài tẩy trang dạng dầu chứ không nên xài tẩy trang dạng nước nhé tẩy trang dạng nước nó không thực sự làm sạch đối với những cái lớp trang điểm mà có lớp kháng nước tốt như thế này đâu ạ <coughs> Nguyễn Thị An Khánh sử dụng cho cả mặt và body à em Chị đã sử dụng được cho cả mặt và body Tuy nhiên dung tích nó chỉ có 30ml thôi Vì thế tùy ý mọi người sử dụng cho vị trí nào Hello Trang Thu Hiền chống nắng cho mặt thôi hả chị? Em ơi chống nắng được cho cả mặt và body Tuy nhiên ừ, giá nó là hơn 200 và dung tích nó có 30ml thôi Tùy ý nhu cầu kinh tế thì các bạn muốn sử dụng ở đâu thì sử dụng nhá. Nguyễn Huyền Trang, chị ơi bôi xong có phải tẩy trang không ạ? Phải tẩy trang em nhé Hà Giang bị thích rồi đó Chào Kim Thuyền Minh nhận đi biển đánh lên đánh lên mặt nên đánh BB stick hay kem chống nắng à, ờ, Nhận Minh ơi em đi biển thì em nên sử dụng kem chống nắng nhé kem chống nắng thì cái lớp màng chống nắng nó hoạt động mạnh hơn và nó, nó khả năng bám nó tốt hơn cái bám cái lớp kem chống nắng ấy của cách thành phần kem chống nắng nó tốt hơn so với BB stick vì thế thì uh, khi đi biển thì nếu như mà chỉ lựa chọn một trong hai sản phẩm tức là hoạt động ngoài nắng nhiều lựa chọn một trong hai sản phẩm thì các bạn nên chọn uh, kem chống nắng còn nếu như hoạt động môi trường văn phòng thì các bạn có thể xài BB stick thay kem chống nắng cũng được bởi vì khả năng chống nắng của nó cũng rất là tốt uh, còn để chắc ăn hơn nữa vừa chống nắng vừa có lớp nền che khuyết điểm tốt thì các bạn có thể xài kết hợp cả hai sản phẩm khi các bạn sử dụng kết hợp hai sản phẩm này không hề bị bờ phấn không hề bị dày phấn đâu nhá cả hai lớp này nó đều rất là mỏng và nó tiệp vào nhau lên da các bạn rất là đẹp Nguyễn Hồng Nga một lọ dùng bao lâu chị? Một lọ này nếu như dùng cho chị thường dùng cho vùng mặt và vùng cổ thì chị dự tính chắc nó phải được dao động từ khoảng 2 đến 3 tháng em ạ. Sô cô la phủ tất cả các loại da luôn đúng không chị à, cái này phù hợp với các loại da luôn mọi người mọi người nhá à, các bạn da dầu đặc biệt các bạn da dầu các bạn sử dụng các bạn sẽ thấy rằng là nó kiềm dầu rất là tốt không hề bị bóng nhờn như bất kỳ loại kem chống nắng nào các bạn đang sử dụng đâu ạ Kim Thuyền bao nhiêu vậy chị? Cái này giá chưa có nhưng dao động từ 250 đến 300 em nhé À, Vũ Thị Thu Trang nếu đánh kem chống nắng xong đánh BB stick liệu có biết lỗ chân lông không chị? Em ơi không đâu nhá, chị, chị chỉ lưu ý mọi người rằng mọi người có thể apply lên rất là nhiều lớp ví dụ như em em đi trang điểm ở ngoài tiệm chẳng hạn thì một lớp trang điểm của người ta có gì có foundation kem nền này có bb có kem bb này sau đó đến kem che khuyết điểm này sau đó đến phấn nền này sau đó đến phấn phủ họ có thể đi ra ngoài làm việc như thế hàng ngày mà không hề sao chỉ cần một điều mọi người đảm bảo rằng là Cuối ngày về hãy tẩy trang thật sạch Hãy đảm bảo rằng da mình đã được tẩy trang thật sạch Thì không lo cái vấn đề bít bí lỗ chân lông sinh mụn nhé Hello Thủy, hello Thúy Quỳnh à, Lọ này dao động giá 250 đến 300 mọi người nhé Vũ Văn Minh thấy con trai phải dùng cái này thôi chị nhỉ Cái này con nào cũng dùng được Con trai cũng nên dùng bởi vì là Khi các bạn dùng à, dùng kem chống nắng ấy Thì uh, cái khả năng nó bảo vệ da và da mình nó sẽ chậm lão hóa lão hóa hơn ít nhất là 10 năm so với hai làn da một người dùng chống nắng và một người không dùng chống nắng thì da người chống nắng ấy, cái tiến độ lão hóa nó sẽ chậm hơn ít nhất là 10 năm so với cái bạn cứ phơi mặt ngoài đường không chống nắng nhá <laughs> Trương Nguyên Lama Cái chống nắng thôi mà có cần phải, có cần phải đẹp vậy không Nhà mình thì cái gì cũng đẹp em ạ à à, ngô thơm dạng xịt nước hay dạng bôi kem hả chị à, em chắc ngô thơm vào sau cái này là dạng bôi kem em nhé và nó cái, có cái mút này mọi người bóp bóp kem ra cái lỗ này sau đó các mọi người à, dùng cái mút này để tán kem đều lên da nhé nó rất là tiện không phải xịt nha em nhé xịt thì có một cái hạn chế rằng là mình mình không dùng xịt được cho mặt mình vẫn phải xịt ra tay rồi mình mình bôi lên mặt thì vẫn là một cái tiếp xúc giữa tay và mặt khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập trên da và đặc biệt các bạn da mụn thì điều đó rất là không tốt bởi vì cái dạng xịt thì các bạn không thể nào các bạn xịt xịt xịt trực tiếp lên mặt được bởi vì cái xịt đó cái cái chất đó nó sẽ bay trực tiếp thông qua mũi thông qua miệng vào phổi rất là hại cho các bạn vì thế cái cái nhược điểm của dạng phụt dạng xịt khi dùng lên mặt các bạn vẫn phải xịt ra tay rồi rồi bôi lên mặt nó vẫn là một điều bất tiện hơn so với em mút này khi có cái kem cái kem này để chỉ cái mút này các bạn có thể không dùng tay mà các bạn vẫn có thể tán kem được lên mặt cực kỳ là tiện lợi và tiết tiết kiệm kem rất là nhiều nữa Kim Thu Nguyễn cơ mà ta thích cái đồng hồ quá đi đồng hồ của Thu đây à, An Khánh chị An Khánh vừa sử dụng kem chống nắng vừa sử dụng BB tích một lúc luôn à, cái này em trả lời rồi không biết chị chị Khánh có nghe chưa nhở không à, có bị đổ nhờn nhiều không không chị ạ à, cả hai loại tức là cả hai cái loại phấn bột của cái BB và của kem chống nắng nó đều là dạng xốp và có khả năng hút nhờn hút dầu rất là tốt chị ạ Trần Hồng Thơm tên là kem chống nắng thần thánh đi À, <laughs> Trần Hồng Thơm khi dùng toner, serum và kem chống nắng thì thứ tự sao mụn à, ờ, Kem chống nắng thì mọi người sẽ dùng ban ngày nhá Và uh, cái cái bước sử dụng ban ngày là bước đầu tiên các bạn sẽ sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch mà làm sạch cái ờ, bã nhờn và cái phần ờ, bẩn mình tiếp xúc với gối và chăn sau một đêm ngủ các bạn làm sạch bằng sữa rửa mặt tiếp theo các bạn cân bằng da cân bằng pH bằng tông nơ và tiếp theo các bạn cấp nước lại cho da tại vì da mình rửa mặt thì nó sẽ bị mất nước mà các bạn cấp nước lại cho da bằng ờ, serum HA và tiếp theo là các bạn có thể apply lên lớp kem chống nắng này vừa để khóa ẩm khóa nước lại và vừa để tạo một lớp chống nắng cho da nhé Đặng Hồng Thắm nghe chị nói dễ thương Đào ơi cho mày năm hộp thoai à, nhận minh làm thế nào để vệ sinh mút chị cái này mọi người có thể dùng cồn 70 độ để vệ sinh mọi người có thể dùng à, để vệ sinh cả mút và chổi của BB stick các bạn có thể dùng cồn 70 độ các bạn cho vào cái cốc và các bạn à, giặt giặt giặt cái à, cái chổi cái cái cái mút này là được nhá các bạn buộc phải vệ sinh bằng cồn thì cái cái lớp kháng nước này nó mới không hoạt động để các bạn làm sạch được còn nếu như cái mút này các bạn thả vào nước thì chắc chắn là nó sẽ không làm sạch được một chút gì đâu bởi gặp nước nó ngay lập tức nó tạo màng kháng nước là các bạn không thể nào làm sạch được mút của các bạn nhé Dạo bản cái giọng đáng eo vãi mà <laughs> Thu Trang, hello Trang Thương Phạm cồn 90 độ có vệ sinh được cọ không chị? À, Thương ơi, để ờ, để vệ sinh và tiệt trùng ấy thì cồn 70 độ tốt hơn em nhé Đoàn Vân Khánh dự sẽ hot nhất mùa này à, Chị chị chỉ mong là mùa hè mùa hè năm nay nó kéo dài thêm một mùa nữa Thì chắc là cái này nó sẽ cực cực kỳ là hot Trần Hồng Thơm tôi thấy nhiều người tư vấn dùng dung dịch vệ sinh để rửa mặt ấy tôi dùng thay thế sữa rửa mặt được không <laughs> các bạn à, dung dịch vệ sinh để rửa mặt cái này thì à, mình có rất là nhiều khách hỏi các bạn hỏi khi mà mình bán sữa rửa mặt mình nói là sữa rửa mặt mình rất là dịu nhẹ các bạn ấy hỏi là có dùng để rửa cho vùng kín được không tại vì nó dịu nhẹ như thế sao hôm nay lại có thơm hỏi mình là có dùng vệ sinh để rửa mặt được hay không mình sẽ trả lời câu hỏi này lại luôn cho các bạn nhé các bạn ấy bảo là thấy rất là nhiều bên tư vấn là à, dung dịch vệ sinh dịu nhẹ có thể rửa được cho mặt và không làm hại đến da mặt tuy nhiên mình sẽ giải thích lại cho các bạn cơ chế của da mặt của các bạn là như thế nào nhé Da mặt của các bạn có pH tự nhiên dao động trong khoảng từ 5.5 đến 6 Các bạn nhớ rằng là pH tự nhiên trong khoảng từ 5.5 đến 6 nhé Và khi mà da cất mất cân cái pH này là cái tạo cái môi trường để các loại vi khuẩn có lợi sống trên da của các bạn Và nó nó làm cấu, cấu trúc da của các bạn đảm bảo tạo môi trường để các cái các cái thành phần cấu trúc da nó có thể hoạt động được Tuy nhiên khi các bạn mất cân bằng pH tức là pH các bạn các các bạn sử dụng các sản phẩm pH kiềm cao hơn hay các bạn sử dụng các sản phẩm pH có tính axit thấp hơn sẽ làm mất cân bằng cái pH da của các bạn từ đó dần dần sẽ phá hủy cái lớp màng pH tự nhiên các bạn cứ tưởng tượng một cái ao một cái môi trường ao nước như thế cá đang sống một ngày các bạn đổ thêm vôi vào nữa thì làm sao nó sống được để để để mà nó hoạt động nữa thì da các bạn cũng thế khi các bạn cho cái chất gì đó làm mất cân bằng pH của các bạn thì nó sẽ nó sẽ tiêu diệt hết các vi khuẩn có lợi trên da, phá hủy cấu trúc da từ đó là da bạn sẽ sinh mụn và mình tiếp tục giải thích cho các bạn biết dung dịch vệ sinh ừ, thôi mình chưa nói dung dịch vệ sinh mình nói đến vùng da của cái vùng còn lại các bạn đang quan tâm là vùng à, vùng kín của phụ nữ pH của nó dao động trong khoảng từ 3.5 đến 4 là mức axit mạnh hơn đối với da là pH axit nhẹ từ 5.5 đến 6 nhé và dung dịch vệ sinh là pH từ 3.5 đến 4 vậy thì khi bây giờ các bạn mang dung dịch vệ sinh rửa cho da mặt ok là các bạn không chứa chất tẩy này không chứa corticoid này không chứa chất độc hại nó không thể ngay lập tức làm da bạn nát tan ngay lần đầu tiên sử dụng dung dịch vệ sinh tuy nhiên nó lại có pH chênh lệch với pH của da của các bạn Nếu nói an toàn cho da mặt của các bạn là hoàn toàn sai và thiếu kiến thức nhé bởi vì pH của các bạn ra 5.5 đến 6 Tại sao các bạn lại đổ thêm axit 3.5 đến 4 lên mặt của các bạn làm gì Và khi các bạn sử dụng như thế Tất nhiên lần đầu tiên nó không làm mặt bạn nát tan đâu Nhưng sử dụng lâu dài lâu dài lâu dài Lớp màng pH của các bạn trên da các bạn bị phá hủy Thì các bạn sinh mụn đừng hỏi ai Cũng giống như là các bạn ăn thực phẩm có chứa chất thuốc trừ sâu Các bạn làm sao chết ngay sau khi ăn được Nhưng lâu dài nó thành ung thư Thì việc bạn việc bạn hàng ngày các bạn sử dụng dung dịch vệ sinh cho da mặt của mình cũng không khác gì như thế các bạn tự tay mình phá hủy màng pH của mình nếu như người ta nói rằng là uh, dung dịch vệ sinh này dùng được cho da mặt hoàn toàn sai các bạn có thể nói là chị không xứng đáng để bán mỹ phẩm chị không hiểu gì về mỹ phẩm hết chị không nên bán mỹ phẩm bởi vì chị tư vấn như thế chị đang làm hỏng da mặt của em hoặc ngược lại người ta nói là sữa rửa mặt của chị dịu nhẹ lắm có thể dùng được cho vùng kính của em họ cũng hoàn toàn sai chị còn không hiểu cả vùng kính của chị nữa chị không hiểu rõ cái bản chất ở đây không phải là độc hại hay không nó thể hiện ở việc là chất độc hại có hay không mà nó thể hiện đặc tính bản chất tự nhiên của hai vùng da da mặt và da vùng kín nó hoàn toàn khác nhau môi trường pH của nó hoàn toàn khác nhau nếu như bạn sử dụng tính P, à, tính axit mạnh hơn cho da mặt bạn phá vỡ tính axit yếu trên da mặt của bạn và hình thành mụn ngược lại bạn sử dụng sữa rửa mặt có pH cao hơn vùng kín thậm chí pH lên đến 9, 10, 11, 12 thì xin lỗi các bạn vùng kín của bạn nở hoa luôn nhé cái điều kiện kiềm lớn hơn thì vi khuẩn vi nấm có hại nó phát triển nhiều hơn và khiến vùng kín của các bạn sinh ra các nấm ngứa và các cái viêm nhiễm vì thế các bạn tuyệt đối không bao giờ sử dụng sữa rửa mặt cho vùng kín hay sử dụng dung dịch vệ sinh cho mặt nhé bất kỳ ai tư vấn với các bạn như thế các bạn ngay lập tức trả lời chị không xứng đáng để bán mỹ phẩm nhé đang đọc tiếp comment của mọi người nhiều quá à, nhận minh kem để đâu vậy cách lấy kem như nào em ơi ở trong này này em bóp ra thì cái kem nó sẽ chảy ra đầu này và em sẽ dùng để tán nó lên mặt nhé À, ờ, chị Khánh thế khi vệ, khi vệ sinh thế cồn nó bị rút vào trong làm ảnh hưởng đến chất lượng kem không Ngân chị ơi em cho mọi người xem cái nắp nhá đây là phần kem hoàn toàn ở trong này và đây là phần mút này mọi người vệ sinh mọi người có thể bỏ cái mút này ra cọ à, ra vệ sinh và một đặc điểm của cồn nữa là cồn có tính bay hơi mọi người để ngoài không khí nó khô đi và nó bay hơi đi không còn cồn trên cái mút đấy nữa đâu ạ mọi người không phải lo về cái việc mà khi mọi người vệ sinh thì cồn nó chui vào kem nhá tất nhiên là mọi người không thể nào cầm này nhúng nhúng nhúng nhúng nhúng để hòa tan kem của các bạn với cồn được các bạn phải tháo ra như thế này tháo ra và dùng cái mút này vệ sinh trong môi trường cồn thì nó sẽ lấy đi cái cái cái lớp uh, cặn uh, kem dính trên cái mút này nhá Hương Đặng đừng đọc comment bà Thơm Đểu quá đấy Thơm ơi Chị hỏi thật mà đầy người lớp tư vấn thế Thực ra thì Thơm hỏi một câu hỏi mà là mình mới nhớ ra Bởi vì là mình nói rằng là sữa rửa mặt mình dịu nhẹ pH tự nhiên với pH của da Vì thế có bạn hỏi mình rằng là có sử dụng được cho vùng kín không thì mình cũng đã trả lời các bạn ý rồi bởi vì là pH tự nhiên của da nhưng mà da mỗi một vùng thì lại có pH khác nhau các bạn nhé Không phải là da mặt giống hoàn toàn da body và giống đặc biệt là da vùng kín đau vùng đó là vùng hoàn toàn nhạy cảm hơn và nó có cấu trúc khác biệt hơn rất là nhiều ờ, Lan Anh chị có thể để ngang điện thoại với mặt được không? Chị để ngang này chị cầm mỏi lắm Lan Anh ạ Huyền Trang à, Chị ơi tư vấn da có nhiều tàn nhang nên dưỡng như thế nào à, Em ơi Huyền Trang ơi tư da có nhiều tàn nhang Thì cái việc của mình quan trọng nhất là em phải để ý cho chị chống nắng nhá Chị giải thích cho mọi người quá trình hình thành lên melanin Tức là sắc tố đen trên da Thì khi da mình tiếp xúc với tia UV Thì nó sẽ tạo ra tín, tín hiệu để để để uh, sản sinh ra các me, melanocyte là cái là cái để sản xuất ra melanin và sau khi melanocyte thì tiếp tục kích hoạt để sản xuất ra cái tyrosine để sản xuất ra melanin thì nếu như mình hạn chế cái vùng nám này bằng cách là mình ngưng cái tiếp xúc của da với tiêu UV để không tiếp không không bắn ra cái tín hiệu đó nữa thì đây là một cách bảo vệ da mình tốt nhất ngoài ra để dưỡng da thì đối với các sản phẩm của mini garden thì em có thể kết hợp với serum và kem face nhé kem face vitamin C thì nó sẽ uh, dần Tất nhiên là nó không phải là sản phẩm đặc trị chuyên biệt cho nám để có thể đánh bay nám nhanh đến cái mức như các bạn đi spa dùng thiết bị hỗ trợ hay là các loại kem lột tẩy nào đâu Nhưng mà các bạn sẽ cần thời gian ít nhất là 1 đến 2 chu kỳ tái tạo ra là 28 đến 56 ngày để các hoạt chất nó có thể uh, tác động và làm biến đổi cái cái sắc tố đen trên da của bạn để làm giảm bớt cái sắc tố đen đó trên da của bạn nhé nó làm mờ nám nhưng các bạn các bạn nám là các bạn mình mình khuyên các bạn là các bạn không nên tin vào một cái điều diệu kỳ như là thể là hết nám nhé bởi vì nám là do nội tiết của các bạn và do cách chăm sóc của các bạn cách chăm sóc của các bạn có thể hạn chế được nám làm mờ nám nhưng để hết nám thì điều này thực sự rất là khó hello Thor Trần Hồng Thơm nghiêm trọng vậy à thế mà đầy người tư vấn dung dịch rửa bím để rửa mặt Suýt nữa tôi dùng Thơm ơi Thơm dùng đi rồi mặt Thơm à, cũng nở hoa luôn nhá Dung Lê vãi Thơm nghe thế mà tin <laughs> Đỗ Lan Anh bót hãng lớn còn test trực tiếp Cái <coughs> này thì em không kê chị ạ à, Lê Kiều Anh mỹ phẩm nhà mình ăn được không chị ơi Ôi Lê Kiều Anh ơi Mình có thể ăn nhiều thứ nhưng mà các bạn đừng ăn mỹ phẩm mình khuyên các bạn thế bởi vì không thể hiện rằng là nó có độc hại hay không bởi độc hại các bạn chẳng thể nào chết ngay tại chỗ được còn cái mỹ phẩm và thực phẩm nó sẽ khác nhau cho dù là rất nhiều hãng các bạn các người ta tuyên bố là sản phẩm người ta organic đó tức là không có sử dụng chất bảo quản hay gì đó nhưng khi họ sản xuất cho mỹ phẩm của các bạn đó các họ họ không sử dụng chất bảo quản hoặc họ sử dụng bảo quản tự nhiên tuy nhiên các hãng sản xuất nguyên liệu họ cũng phải bảo quản nguyên liệu của họ và bảo quản trong mỹ phẩm và thực phẩm là hoàn toàn khác nhau chất bảo quản trong mỹ phẩm không khuyến cáo sử dụng cho thực phẩm vì thế dù các bạn có xài thành phần thiên nhiên đi chăng nữa nhưng các bạn vẫn tuyệt đối không nên sử dụng mỹ phẩm để ăn nhé bởi vì nhà mình sử dụng rất là nhiều dầu hướng dương dầu hạnh dân nhân dầu hạn bạn nhau nhưng mà mình không bao giờ mang cái đấy về để mình ăn mình có thể tồn rất nhiều trong kho nhưng mình không bao giờ mình mang để ăn bởi vì để bảo quản cái dầu hướng dương đó các nhà sản xuất nguyên liệu họ đã bỏ vào đó những cái loại chất bảo quản dành cho mỹ phẩm để kéo dài thời gian sử dụng dài hơn cho cái nguyên liệu mỹ phẩm đó và nó còn có môi trường để khi mà à, khi mà thực hiện các công việc để uh, tạo nhũ hóa tạo nên một loại mỹ phẩm tốt hơn đấy thì những cái chất đó mới là những chất tác động và ảnh hưởng không tốt đến cơ thể của các bạn chứ không phải là các bạn nhìn thành phần như là có trì có thủy ngân hay gì gì đó thì không tốt đến cơ thể và ăn phát chết luôn đâu chết luôn thì chắc là trong luật về mỹ phẩm sẽ phải có luật cả tử hình nếu như điều đó xảy ra vì thế mình không khuyến cáo các bạn là ăn đâu nhé mặc dù thành phần nhà mình rất tự nhiên nhưng mà mình không khuyến cáo các bạn và mình cũng không bao giờ ăn đó là điều đó các bạn hãy nhớ có thể thành phần các bạn tự nhiên nhưng chất bảo quản dùng trong mỹ phẩm khác chất bảo quản dùng trong thực phẩm các bạn nhớ giúp mình điều đó nhé À, Minh Thanh cái đầu cọ của BB thì vệ sinh như nào cho sạch ạ à, Minh Thanh ơi đầu cọ của BB đây ạ thì mọi người có thể vệ sinh bằng cồn 70 à, độ nhé mọi người cho cồn ra một cái cốc như này này xong mọi người xoay xoay xoay xoay một lúc thôi giặt giặt một lúc thôi nó sạch còn ngoài ra nếu như các bạn không có cồn cái này thì đặc biệt chỉ dùng cho cọ của BB nhá nếu như các bạn không có cồn thì các bạn có thể vệ sinh bớt cái à, cái cái cái phấn trên BB trên cái cây cọ này bằng cách là các bạn dùng sữa tắm hoặc sữa rửa mặt đấy các bạn cho ra tay này các bạn cho sữa tắm giữa mặt ra, ra tay cho một chút nước vào sau đó các bạn dùng cọ các bạn xoáy xoáy xoáy xoáy đều này thì cọ của mình nó cũng sạch và các bạn phơi khô hoặc sấy khô đi nhá Thanh Lan, chị ơi, khách nhà em dùng nước thần nó bị lên mụn li ti nhiều thì ngưng hay vẫn dùng bình thường ạ? À? Thanh Lan ơi, em inbox chị nhé. À, ờ, Lê Đào em thấy ăn mỹ phẩm vô lý vãi đạn ra Thực ra thì ăn cũng được mà Đào Tại vì là uh, chị thực phẩm bên ngoài rồi đầy thuốc trừ sâu Mà có khi thuốc trừ sâu nó còn độc hại hơn cả chất bảo quản cho mỹ phẩm Thì nếu như các bạn quan niệm rằng là ăn cũng chết không ăn cũng chết Đằng nào chết no còn hơn chết đói thì các bạn cũng có thể ăn Ninh Hường em thấy có người giới thiệu mỹ phẩm ăn nhưng lại nhổ vội ra rồi bảo có thiếu thốn gì đâu mà ăn đúng không các bạn? Ôi đúng là uh, mỹ phẩm ăn ý thì không phải nó thực ra là nó nó rất là khó ăn không phải khó ở cái cái, cái kiểu dạng nó đắng hay nó chát gì đâu mà nó khó ăn là khó ăn ở cái cái hương bởi vì hương sử dụng là có người ta sử dụng các cái hương sử dụng trong mỹ phẩm ấy thì nó có mùi và nó nó nó vào miệng nó xông nên nó cực kỳ khó chịu và khó ăn là khó ở cái hương đó Lê Kiều Anh hấp dẫn đến nỗi vừa ăn vừa coi Mày còn được ăn chứ chị còn chưa được ăn đâu à, Ken châm có thể dùng dầu, dầu tẩy trang rửa không chị? Ken châm ơi dùng dầu tẩy trang để rửa rửa gì hả em? Để để rửa cái, cái cọ này á? Hay là để rửa <laughs> rửa cái câu chuyện mặt với cả vùng kiến như chị vừa nói? à, cọ này thì mình khuyên các bạn là lên vệ nếu như có điều kiện thì các bạn nên vệ sinh bằng cồn 70 độ nhé hoặc nếu như mà không thì các bạn có thể dùng sữa tắm hoặc sữa rửa mặt là mình nhưng mà cái này chỉ riêng với cọ BB thôi còn với mút của cái em này thì các bạn buộc phải dùng cồn các bạn dùng phương pháp sữa tắm như thế này thì nó không ra xíu nào cả bởi vì nó ngay lập tức nó tạo màng kháng nước rồi cấu trúc của cái cọ này thì nó dạng bông xốp này nó nó nó không tạo được cái màng còn cái cấu trúc của dạng này nó bám thành cái màng rất là chắc buộc phải dùng cồn à, các bạn ơi các bạn à, có câu hỏi gì về sản phẩm hay là câu hỏi gì còn thắc mắc băn khoăn hay hay hay câu hỏi nào về à, dưỡng da dưỡng da dầu dưỡng da mụn dưỡng da nám các bạn cần tư vấn các bạn có thể hỏi nhé À, tại vì lâu lâu mình mới tư vấn nên mỗi lần tư vấn mình sẽ cố gắng tư vấn dài để cho các bạn à, khách hàng có thể nắm được và các bạn đại lý tổng nhà đại lý nhà mình có thể tự tự tổng hợp cho các bạn kiến thức để tư vấn bởi vì mình có thể viết một cái à, một cái document một cái tài liệu cho các bạn đọc nhưng khi các bạn không hiểu về bản chất các bạn không sâu chuỗi được những cái đó lại với nhau để thực sự tư vấn rất là khó nhưng khi các bạn nghe người khác tư vấn như thế này các bạn có thể học rất là nhanh giống như trẻ em nó học mình nói thì các bạn học và nhớ kiến thức rất là nhanh tuy nhiên đọc một cái document thì buồn ngủ lắm không nhớ đọc còn chả được chứ đừng nói đến nhớ nhá Đỗ Lan Anh làm thế nào để được tặng đây à để được tặng thì um, như nào giờ nhỉ à, thôi để à, để xem nào Em sẽ tư vấn cho mọi người từ bây giờ đến 12 giờ 45 và sau 12 giờ 45 em sẽ chơi một cái game nhỏ để tặng quà mọi người nhé. Thế à? Tặng lon này. <laughs> Lê Quỳnh chế cho em xem lại lọ kem chống nắng đi Đây kem chống nắng em nha Nó có một cái mút này Em bóp kem ra đầu là xem dùng mút em tán đều kem trên mặt nhá Lê Hồng Tho Chị ơi tí tải xuống video này Xong gửi inbox cho em nhé Em xem lại Chứ không ít nữa muốn xem bài chị đăng nó trôi đi kéo lâu lắm Ờ lát nữa chị sẽ tải ở ờ. à. Vậy thì các cái live stream này chị sẽ tải và cho lên YouTube để mọi người có thể xem lại cái cách tư vấn sản phẩm nhá. Các bạn ơi, các bạn cần tư vấn về sản phẩm nào các bạn có thể trả lời à, có thể comment đi ạ. Minh Thanh chị nói về dưỡng da mụn và thâm đi ạ. À, à Lê Đào bác Ngân tặng kẹo chống nắng đi <laughs> kem châm kem chống nắng SPF bao nhiêu vậy à, kem châm ơi kem chống nắng 50 cộng nhá SPF à, PA 3 cộng thương phạm nám sau sinh chị ơi nám sau sinh thì là nội tiết em nên chú ý điều chỉnh nội tiết là cái đầu tiên tiếp theo là em có thể kết hợp dưỡng da với các loại kem dưỡng da có cái hoạt chất làm trắng da ví dụ như apotin hay vitamin C hay hay ngay như cái kem dưỡng da nhà mình á, là đang hàm lượng tương đối lớn vitamin C và cái kiribut pg à, ờ, nó làm trắng da tương đối tốt tuy nhiên chị chị chị nhắc lại nhé là nó sẽ chỉ dừng lại ở việc mờ nám chứ các bạn đừng hy vọng các bạn bôi lên mà như là cái gì đó bắn bắn bắn bắn mà bóc ra được nám đâu nhá cái đấy nó chỉ lột tẩy lớp biểu bì thôi ạ Minh Thanh vào công cốc tự tình cốc cốc tự mình tải được video về ạ đúng rồi Minh Thanh ơi em vào cốc cốc em tự mình tải uh, nhá tự mình tải được video ô oh, lọ kem động Huệ ơi cho lọ kem đi để ờ, tư vấn mọi người kem dưỡng da nào ừ. à, bây giờ chị nói về da dầu và da mụn nhá da dầu thì ờ, trước hết thì mình đi vào cái nguyên nhân tiết dầu thường thì da da lọ nào cũng được à, thôi lọ to đi à, cái nguyên nhân tiết dầu ấy có là thường là nó sẽ nằm ở cái cái cái hormone của mình nó dẫn đến cái việc tiết dầu nhiều và bên cạnh đó nữa thì là nó sẽ còn ảnh hưởng có môi trường bên ngoài và thói quen sinh hoạt ví dụ như việc các bạn thức khuya dậy sớm thiếu ngủ hay là các bạn ngồi môi trường điều hòa nhiều hay là các bạn lười uống nước điều đó cũng khiến cho da các bạn thiếu nước và tiết dầu nhiều khi da các bạn thiếu nước ấy, để mình uống nước xíu ạ khi da các bạn thiếu nước ấy, thì nó sẽ bắn lên tín hiệu đến tuyến dầu một tín hiệu là ra tiết dầu để bù vào lượng nước đã mất vì thế khi mà ra mất nước ra lại càng càng thêm tín hiệu tiết dầu tiết dầu nhiều thì dầu càng nhiều hơn và lỗ chân lông của các bạn hoạt dầu được tiết qua nhờ hệ thống lỗ chân lông và khi tuyến dầu các bạn hoạt động mạnh thì lỗ chân lông của các bạn sẽ càng ngày càng to khi lỗ chân lông to và dầu tiết nhiều trên da thì điều đó tạo điều kiện cho bụi bẩn rồi uh, các cái thứ ô nhiễm bên ngoài nó có thể dễ dàng tiếp xúc và bám dính lên da ví dụ da bạn không có dầu bạn đi qua bụi trên da rồi lăn xuống nhưng nếu da bạn có dầu bụi đi ra trên da bám vào là bám luôn và chui vào lỗ chân lông và từ đó hình thành lên mụn ở trên da mình có một loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên đấy là vi khuẩn P. acnes thì cái vi khuẩn này bình thường nó tồn tại một cách vô hại da bạn khỏe nó vẫn ở trên da như thế nó vô hại như thế nhưng khi da bạn ở dưới lỗ chân lông có dầu có bã nhờn có bụi bẩn và lớp trang điểm bít tắc lại lỗ chân lông cái vi khuẩn đó nó sẽ ngay lập tức nó ngay lập tức nó nó rủ anh em họ hàng bà con chúng nó tạo một cái party trong đó và chúng nó sẽ tạo lên một cái ổ mụn cho bạn bởi vì thế đấy là nguyên nhân sinh nên mụn nhá thì uh, để giải quyết da dầu và da mụn da dầu thì không phải uh, da tôi dầu là da tôi thiếu dầu tôi cấp dầu cho da bạn cấp như thế bạn càng chết bạn lại càng tạo cái lớp màng phim dầu bao uh, phim dầu bao bọc trên da bạn thì dầu lại càng nhiều khi da bạn thiếu à, da bạn tiết nhiều dầu hãy cấp nước cho da và cấp nước thì có hai cách một cách là các bạn là sử dụng xịt khoáng nhưng xịt khoáng nó chỉ ở bên ngoài thôi nó không cung cấp được nhiều đâu và một cách khác dễ dàng hơn là các bạn một ngày 4 giọt serum có chứa hyaluronic acid. Hyaluronic acid là một loại phân tử tồn tại tự nhiên dưới da, nó tạo môi trường để các sợi collagen và elastin có môi trường để phát triển. Um, khi uh, hyaluronic acid này thì nó có khả năng giữ nước rất là tốt, nó có thể gia tăng kích thước phân tử lên đến 1000 lần khi ở môi trường nước trong da. Vì thế 1 gram uh, hyaluronic acid có thể giữ đến 6 lít nước cho da. Vì thế dưỡng da bằng hyaluronic acid là một cách dưỡng da rất tốt cho da dầu và hạn chế lão, lão hóa cho da bởi vì các bạn biết đấy cấu trúc tự nhiên da của các bạn là có chứa hyaluronic acid và sau 25 tuổi thì quá trình tổng hợp hyaluronic này acid này sẽ giảm đi chỉ có một nửa thôi thì các bạn phải cung cấp cho da thì nó sẽ làm chậm cái quá trình lão hóa ngoài cái việc điều tiết dầu <clears throat> nó còn làm chậm quá trình lão hóa da của các bạn rất là tốt đấy là uh, tác động đến việc trị mụn thứ nhất là dầu thì các bạn giảm dầu bằng các loại serum có chứa hyaluronic acid và tiếp theo là mình xử lý đến bụi bẩn bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông thì các bạn lưu ý rằng là các bạn phải làm sạch da và làm sạch da ở đây là làm sạch da sạch đến từng lỗ chân lông này và không mất đi lớp pH tự nhiên của da chứ không phải là à, các bạn cứ làm sao mà các bạn sờ đến tay thấy kinh kít kinh kít kinh kít chắc là có cảm giác kinh kít như sờ đĩa ấy, thì là sạch đâu đấy không phải là sạch nhá sạch trên da là các bạn nên tẩy trang ở bên Nhật thì rất thịnh hành một phương pháp làm sạch da đấy là double cleansing thì các bạn tẩy da thông qua hai bước bước thứ nhất là bước thứ nhất là bằng oil và bước thứ hai là bằng cleanser oil là dầu tẩy trang cleanser là sữa rửa mặt ạ thì uh, trong cái double cleansing này thì cái cái làm sạch da chủ yếu cho da của các bạn sẽ là làm sạch bằng dầu tức là các bạn sẽ hòa tan các cái bã nhờn bụi bẩn ờ, ở trên da lớp trang điểm trên da vào cái lớp dầu đó lớp dầu tẩy trang đó và khi các bạn nhũ hóa dầu trên da thì các bạn lôi theo cả cái dầu tẩy trang và cả cái bã nhờn bụi bẩn đấy ra khỏi lỗ chân lông của các bạn còn rất nhiều bạn thì các bạn sử dụng các loại sữa rửa mặt có pH cao để các bạn và các bạn tạo cái gốc gốc gốc gốc phản ứng với cái dầu trên da ấy, với axit trên da để để lôi cái bã nhờn đấy và bụi bẩn đấy ra ấy. thì cái cách này nó không thực sự là nó sạch hiệu quả cho da đâu mà nó lại còn làm cho da mình rất là khô và mất đi cái lớp pH tự nhiên cho da vì thế các bạn nên học tập theo người Nhật đấy là mình sẽ tẩy trang bằng dầu tuy nhiên là các bạn nên chú ý rằng mình sẽ chỉ lựa chọn những loại dầu nhẹ cấu trúc nhẹ và không nên sử dụng những loại dầu có cấu trúc nặng nhé ví dụ như dầu nhẹ như là dầu hướng dương dầu hạnh nhân dầu hạt nho những loại này cấu trúc rất là nhẹ còn những loại dầu cấu trúc nặng ví dụ như dầu dừa hay dầu uh, ô liu chẳng hạn thì dầu dừa nó có hàm lượng rất lớn là lauric acid thì cái cái cái acid này cái lauric acid này nó bám rít trên da và dù các bạn rửa sữa rửa mặt nó cũng không thể làm sạch đi cái lauric acid ở trên trên da và nó sẽ tạo các điểm bít tắc trên da dầu ô liu cũng tương tự như vậy dầu ô liu thì có oleic oleic acid và hai loại axit này thì nó bám dính trên da rất là nhiều vì thế ờ, khó mà làm sạch trên da vì thế không nên lựa chọn những loại sữa rửa mặt có dầu tẩy trang à sorry các loại dầu tẩy trang có dầu dừa hay dầu ô liu các bạn nên loại lựa chọn những loại sữa rửa mặt có loại dầu nhẹ hơn đấy là um, dầu hướng dương dầu hạnh nhân và dầu hạt nhau bên cạnh đó thì ngoài cái dầu đó thì nó còn cái loại dầu nhũ hóa khi mình nhũ hóa thành sữa ấy, thì cái dầu nhũ hóa đó mới là cái quyết định giá thành của một chai dầu tẩy trang có những chai hai ba trăm nghìn có những chai một triệu thì cái dầu nhũ hóa đấy là chai quyết định giá thành nó rất là mắc và cái ờ, dầu tẩy trang sunflower deep cleansing Deep Cleansing Oil của Mini Garden ấy, thì mình đang sử dụng một loại dầu nhũ hóa gần như đắt tiền nhất trên thế giới tuy nhiên là mình bán cho thị trường Việt Nam nên là mình không thể nào là giống như người ta là mình đẩy giá cao lên được người ta bảo ở thị trường Việt Nam mà bán giá một triệu mỹ phẩm Việt Nam chắc là bán cho nên là thôi mình đành phải um, bán ăn lời ít đi và mình bán với cái mức giá phù hợp bình dân với túi tiền các chị em là 290 000 thì các bạn có thể tham khảo cái option này cho cái sản phẩm dầu tẩy trang các bạn. Và cái bước tiếp theo trong double cleansing của người Nhật đấy là bước sữa rửa mặt cleanser. Thì với cleanser thì nếu như các bạn sửa sửa sử dụng sữa rửa mặt thì cái cleanser đó sẽ là bước làm sạch chính và nó có thể nó chưa sạch hoàn toàn. Tuy nhiên các bạn làm sạch bằng dầu rồi và khi này trên da của các bạn tồn tại chỉ là dầu thừa của dầu tẩy trang và các bạn làm sạch nốt bằng cleanser để làm sạch đi cái dầu thừa đó da bạn sẽ rất là sạch và cái dầu tẩy trang à, sữa rửa mặt của bên mình là sữa rửa mặt dịu nhẹ moisturizer cleanser thì cái này mình có sử dụng à, mình sử dụng công thức ít bọt để à, không làm làm khô da không sử dụng chất tạo bọt SLS hay là SLED để làm khô da và hoặc là và mình cũng không không sử dụng công thức có pH cao bởi vì pH cao như mình giải thích lúc nãy là nó sẽ làm phá hủy đi lớp cân bằng trên da và em sữa rửa mặt này thì có pH tương đồng với pH tự nhiên của da là 5.5 đến 6 từ đó làm sạch dịu nhẹ và cực kỳ an toàn cho da các bạn nhớ nhá bước mà mình loại bỏ cái tác nhân gây mụn bụi bẩn bã nhờn và lớp trang điểm đó là mình sử dụng hai bước làm sạch bước làm sạch bằng dầu tẩy trang và bước làm sạch bằng sữa rửa mặt và tiếp theo thì mình có giải thích cho các bạn một cái tác nhân trong gây mụn đó là cái con vi khuẩn Piagnes. Các bạn đừng hy vọng rằng các bạn làm thế nào, tiêm thuốc gì hay uống thuốc gì để diệt con đấy đi nha, bởi diệt ra đấy thì diệt con đấy chắc là chỉ có khi nào mà da bạn không còn tồn tại nữa, bạn biến mất khỏi trái đất này thì cái con đấy nó sẽ biến mất trên da bạn. Thì các bạn đừng hy vọng đến điều đấy. Nhưng các bạn có thể làm giảm cái quá trình mà nó gọi anh chị em họ hàng của chúng nó vào lỗ chân lông của các bạn tạo nên các cái mụn viêm đấy thì các bạn sử dụng những cái chất những cái hoạt chất mà có đặc tính kháng viêm tự nhiên cho da để cho da mình nó cần những con vi khuẩn để nó không hoạt động và tạo lên các cái ổ viêm đó thì ở đây thì mình có sử dụng mình tích hợp vào em nước thần này thì có tinh dầu tràm trà là một chất kháng viêm rất là tốt cho da và thứ hai là trong em kem face này thì mình có sử dụng là uh, uh, chiết xuất sữa ong chúa và chiết xuất mật ong thì mọi người có thể google ngay lập tức ong chúa và mật ong tác dụng như thế nào cho da mụn thì các bạn sẽ biết rằng tính kháng viêm của nó tốt như thế nào và nó sẽ hỗ trợ điều trị mụn tốt như thế nào <clears throat> khi bạn giải quyết tốt được ba nguyên nhân gây nên mụn thứ nhất là tăng tiết dầu giảm tiết dầu nó đi thứ hai là à, bụi bẩn bã nhờn à, bụi bẩn bã nhờn và lớp trang điểm thứ ba là kháng viêm để hạn chế hoạt động của con vi khuẩn Psnice đó đi thì da bạn tự khắc sẽ giảm mụn nhá mình đã điều trị da mình 3 năm da mình 3 năm có mụn mình đã điều trị spa theo mọi phương pháp nào thì dặn là <clears throat> không dùng mỹ phẩm hay là gì gì đó mình điều trị và da mình càng ngày nó càng tệ hơn tuy nhiên là chỉ đến khi mà mình hoàn thành đủ bộ mỹ phẩm của mini garden này và mình sử dụng để dưỡng da hàng ngày trong vòng 2 đến 3 tháng thì mình đi hàn là hồi tháng tư và đến bây giờ là trong vòng hơn 2 tháng thôi thì da mình đã cải thiện đến 90% rồi nên mình tin tưởng là cái việc mà các bạn điều trị mụn điều trị uh, dầu nhờn theo cái phương pháp tự nhiên nhất cho da cái gì tác động để bạn hạn chế và tiêu diệt nó đi thì nó sẽ làm cho da bạn bớt nhờn và giảm mụn đi cực kỳ nhiều đấy là cái cơ chế trị mụn tự nhiên nhưng các bạn đừng có hỏi và đừng có kỳ vọng mình rằng là các bạn dùng những cái sản phẩm này lên da ngay lập tức hôm trước tôi dùng hôm sau mụn nó xẹp không có đâu ạ cái đấy chắc là <clears throat> nếu như mơ thì chắc các bạn sẽ chỉ dám mơ đến cái kháng sinh bán ngoài hiệu thuốc nó có 10.000 20.000 một tuyếp thôi thì cái cái nốt mụn đăng viêm các bạn chấm vào thì ngày mai nó sệt thì có nó nó điều trị bằng kháng vi à, bằng kháng sinh thì nó có thể nó có còn điều trị bằng những cái tự nhiên này thì các bạn đừng hy vọng điều đó các bạn chỉ có thể để một thời gian tái tạo ra từ 2 đến 3 tháng để da bạn à, có thời gian điều tiết lại tuyến dầu da da bạn sạch sẽ và không còn nhờn không còn à, bụi bẩn bám dính trên da quá nhiều và các bạn à, sử dụng những cái chất kháng viêm tự nhiên cho da từ đó hạn chế hoạt động của các loại vi khuẩn gây mụn thì da bạn sẽ giảm mụn trong vòng từ 2 đến 3 tháng da bạn sẽ giảm giảm một giảm giảm mụn theo cái cơ chế tự nhiên sinh mụn nhá à, <coughs> đang đọc tiếp comment của mọi người nhiều quá Lê Hồng Tho, bầu bí tháng đầu tiên sử dụng ngoài da thôi đúng không? À, em ơi, bầu bí vẫn có thể sử dụng nhá Bởi vì là tất cả các thành phần mình sử dụng thì không có loại thành phần nào là khuyến cáo không dùng cho bầu Và tất cả những cái chất bảo quản mình sử dụng đều là chất bảo quản tự nhiên và rất là an toàn mình sử dụng chất bảo quản à, tự nhiên của bên choi là của Anh hả Huệ? choi của Thái choi Care của Thái Lan Mình sử dụng bảo quản tự nhiên chứ không hề sử dụng các bảo quản à, có hại đâu nhé Ngô thơm Em muốn chị tặng son râu quá Son đánh mất thích đẹp ý Hôm trước em lỡ viết địa chỉ không cụ thể Em ơi thì ờ, chị ờ, trên facebook cá nhân của chị Thì chị thường xuyên tổ chức các cái chương trình game Để tặng mọi người tương tác rất là nhiều Vì thế em có thể theo dõi Không đợt này thì đợt khác sẽ có rất nhiều đợt Để có cơ hội nói em nhé Quanh cận chị có thấy em nhé Thánh như Nguyễn Hữu ra mắt sớm đi ạ à, Hóng quá Chị cũng muốn lắm nhưng mà Chị vẫn phải chờ À, Lâm An kem chống nắng ý giá bán bao nhiêu thế bot? Kem chống nắng giá bán dao động từ 250 đến 300 em nhé. <coughs> Tẩy Nguyễn Huyền Trang tẩy da chết có hại gì không chị? Trang ơi, em tẩy chị chị quên chị chưa nói là để giảm mụn nữa thì mình lưu ý nhá mình lưu ý là mình phải tẩy da chết tẩy da chết thì có hai dạng là tẩy da chết vật lý và tẩy da chết hóa học tẩy da chết vật lý là có cái dạng mà dạng peeling á là dạng mà các bạn lên kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ da ghét này hoặc dạng scrub là nó có cái hạt để các bạn à, kỳ kỳ các cái hạt trên da này và tẩy da chết hóa học thì nó có dạng là AHA và BHA thì người ta thường sử dụng là axit trái cây là AHA và BHA thì uh, đối với uh, tẩy da chết vật lý thì mình nên sử dụng một tuần hai lần em nhé tẩy da chết hóa học thì nếu như mọi người có kiến kiến thức tốt về mỹ phẩm thì mọi người có thể sử dụng uh, à, AHA hỗ trợ cho quá trình trị nám hoặc BHA hỗ trợ cho quá trình trị mụn nhé Trương Nguyên sao không có chia sẻ nhỉ? chị không biết cô Thơm chẳng hiểu sao em cứ xem một tí lại bơ lại đơ Chị cũng không biết chắc mạng yếu quá Minh Thanh Tẩy trang tặng kèm son môi có tẩy trang phây được không Thanh ơi tẩy trang tặng kèm son râu không thể tẩy trang cho phay được em nhé tại vì tẩy trang tặng kèm cho râu thứ nhất là nó có dầu dừa thứ hai là cái công thức đó chị không sử dụng chất nhũ hóa và chất hoạt động bề mặt thì ờ, bởi vì vùng da môi và da mắt của mình rất là nhạy cảm vì thế chị không muốn sử dụng chất hoạt động bề mặt nó sẽ làm khô môi và khô mắt của mình à, tuy nhiên là vùng da môi và da mắt thì mọi người thấy đấy nó không có lỗ chân lông để mà phải làm sạch sâu như cái vùng da mặt à, nên là cái cái cái tẩy trang môi này mọi người không nên dùng cho da mặt nhé nó không có cái nhũ hóa thì nó không đảm bảo làm sạch hết dầu đâu ạ nếu mọi người sử dụng thì không khuyến cáo không khuyến cáo vì thế các bạn không nên sử dụng cho da mặt nhé Thu huyền đoạn do máy đơ máy rồi bà Thủy Lip bà nào cũng bảo không có nút xe Chị không biết Thanh Thanh Hoàng thích kem phay thơm quá chị yêu à, Thanh ơi kem phay này chị còn sử dụng uh, hương khi nãy chị nói mọi người là hương ấy thì nó có loại hương tổng hợp công nghiệp và hương tự nhiên à, à, hương hương hương thực phẩm thì cái hương mà hầu như các sản phẩm nhà mình sử dụng ấy đều là hương thực phẩm hết vì thế các bạn ngửi các bạn có cảm giác các bạn ngửi các bạn rất muốn ăn ngửi muốn hít sâu vào trong trong phế quản của mình chứ không phải là những loại hương mà ngửi phát muốn đấm vào mũi đâu bởi vì bản thân mình á mình rất dị ứng với mùi hương nên là chắc chắn một điều mình không bao giờ làm nước hoa bởi mình rất dị ứng với mùi hương nên là khi mình lựa chọn hương ấy phải đảm bảo cái hương của mình tự nhiên và mình có thể hít sâu vào tận cơ thể mình và cảm thấy khoan khoái thì mình mới sử dụng hương này mình rất đảm bảo an toàn và hương này là hương thực phẩm nhá hương thực phẩm là hương sử dụng cho vào kem kẹo các thứ ấy Ngô Thơm, để em xem trước chị on Facebook là thấy bài chị đầu tiên ý Ừ xem đi em ơi, chị hay chơi lắm Lê Hồng Tho hộp kem vây em nhìn ảnh ngoài bé mà to thế to này Tay người ta cầm nay ngâm mặt ho Chào Thủy Thu, Lam An chị ơi kem face dùng tối và sáng đúng không chị? Lam An ơi kem face này nhà mình sẽ chỉ dùng tối em nhé Bởi vì là nó có chứa vitamin C và mi vitamin C thì nó nó nó tương đối là bắt nắng Nên là mình nên dùng buổi tối, mình không nên dùng buổi sáng và ban ngày thì mình phải chống nắng em nhé Ờ, Nguyễn Huyền Trang kem phay giá lẻ bao nhiêu, dung tích bao nhiêu ạ? Nguyễn Huyền Trang ơi, kem phay này giá lẻ là 30g và dung tích... À, ờ, chị xin lỗi, dung tích là 30g và giá lẻ là 350 nghìn Và cái lọ này thì dùng cực kỳ lâu bởi vì 30g của chị nó to lắm Không ăn gian tí nào, 30g to lắm, dùng chắc phải đến 3-4 tháng Vừa hôm nọ đại lý kêu là bà làm to quá thế này bao giờ khách dùng để mà mua tiếp Đấy, bao giờ khách dùng hết để mà mua tiếp tại vì 30g nhưng nó to lắm không hồi trước mình mua thì mình không hiểu tại sao họ nói 30g mà dung tích bé thế nên là mình cũng học theo họ là mình làm canh phây 30g thôi xong mình sang xưởng mình đặt 30g họ gửi cho mình mẫu 30g và gỗ 50 50g mẫu 50g là to sủ và gỗ mẫu 30g thì mình thấy ừ chắc là ok rồi mà đến lúc khi mình mình đựng sản phẩm vào chỗ nó nhiều kinh khủng dùng mãi không hết à, Dương Nguyễn tắt bách da khô sử dụng được không em và 50 tuổi xài được không à, cái này sử dụng được chị nhé à, ờ, cái kem này thì da khô sử dụng rất là tốt bởi vì nó có dưỡng ẩm rất là tốt ngoài ra thì trên tuổi 50 khi da mình lão hóa rất là nhiều rồi thì hai món mà chị nên quan tâm đấy là hyaluronic và vitamin C đây là hai hoạt chất dưỡng da và chống lão hóa cực kỳ mạnh cho da chị sử dụng thì không chỉ đơn giản là mình làm trắng da sáng da đâu mà mình còn làm khỏe và là giảm cái tiến độ lão hóa da của mình nữa mình cái này thì mình bổ sung hyaluronic tự nhiên cho da còn cái vitamin C này mọi người có thể google về cái khả năng à, chống oxy hóa của nó phải nói là gần như là cực mạnh cực kỳ mạnh trong các loại nguyên liệu làm trắng da và chống lão hóa Minh Thanh dùng tối thế thì phay dâu tằm không sử dụng nữa ạ à, Minh Thanh ơi nếu em đang sử dụng phay dâu tằm thì em cứ dùng nốt nhé Còn uh, sau khi sử dụng xong thì em có thể sử dụng uh, à, kem phay vitamin C Phay dâu tằm thì cái uh, hẳn cái hoạt chất dưỡng trắng của chủ yếu của nó là peptide là cái công nghệ bếp peptide thì cái công nghệ này hồi đầu chị có hợp tác với bên ờ, bên bên châu Âu bên Tây Ban Nha thì chị theo công nghệ đó ờ, hoặc sản phẩm chị theo công nghệ đó nhưng mà dần dần chị cảm thấy rằng là da mình châu Á không phù hợp với quan điểm của châu Âu nên chị chuyển theo Nhật và chị xài theo công thức này Lê Quỳnh có ra kem phây ngày không chị? Quỳnh ơi, tạm thời thì chị chưa ra kem phây ngày nhá um, Nếu mọi người ban ngày thì mọi người có thể sử dụng kem chống nắng để chống nắng Hoặc mình sử dụng baby stick để mình trang điểm nhẹ Bởi vì kem phây ngày ấy, thì nó vẫn phải có thành phần chống nắng vẫn có thành phần chống nắng tức là vẫn biết bí lỗ chân lông thì nó cũng chẳng khác gì việc các bạn sử dụng kem chống nắng đâu Ngọc Mai, kem phay này sử dụng sau bước làm sạch da Ngọc Mai ơi, quy trình sử dụng ờ, các sản phẩm dưỡng da Đầu tiên là làm sạch, làm sạch mình có hai bước là tẩy trang, sữa rửa mặt Bước thứ hai là bước dưỡng Dưỡng thì ờ, dưỡng dưỡng dưỡng đặc trị thì mình có thể sử dụng serum đặc trị ờ, Các loại serum đó Và bước tiếp theo là mình sử dụng là kem dưỡng để khóa lại mình có thể chia thành 3 bước trong quy trình của mình à, nhóm thứ nhất là nhóm làm sạch nhóm thứ hai là nhóm đặc trị serum và nhóm thứ ba là nhóm kem thì cái kem luôn luôn là một bước cuối cùng và nên sử dụng cuối cùng em nhé Nguyễn Huyền Trang chị ơi không nên ra quá sản phẩm chị ạ làm loãng và làm cho người bán rất khó khăn ơ ừ, đúng rồi trang chị cũng không thích ra quá nhiều đâu à, với quan điểm của sản phẩm bên mình ấy thì sản phẩm nào có thể hot thì chị sẽ cố gắng làm cho nó đi một chu kỳ hot tốt nhất và sau giai đoạn đó thì mình sẽ uh, sẽ ra sản phẩm thay thế nâng cấp sản phẩm đó chứ mình sẽ không ra cái kiểu dạng tràn lan tràn lan sản phẩm gì cũng làm đâu em Ôi à, chết bốn sáu rồi mình chơi game một chút nhé mình có một lọ kem chống nắng thế này bây giờ thì uh, chơi game quay số ngẫu nhiên và bây giờ mình sẽ quay một con số ngẫu nhiên và sau đó cho mọi người dự đoán uh, ai dự đoán chính xác đầu tiên thì người đó sẽ là chủ nhân của là người đầu tiên sở hữu lọ kem chống nắng này nhé uh, ờ, mọi người bắt đầu comment các con số đi ạ còn ai theo dõi đến phút này để chơi game không Su Suka Son Nhung khi nào có chị em ơi Suka thì à, <laughs> chị xin lỗi Son Nhung thì um, uh, tháng 11 em nhé Mọi người bắt đầu comment đi ạ Comment hai con số mình đã có con số của mình rồi mình đã có con số à, Renet rồi bây giờ các bạn à, generate ra rồi bây giờ các bạn comment con số các bạn yêu thích đi ạ và khi mà mình à, thấy bạn nào trúng với con số của mình hiện tại thì mình sẽ dừng và tặng quà cho bạn đó bạn đó nhé chưa chưa có ai đoán đúng đâu ạ các bạn tiếp tục đoán đi ạ à, chủ nhân đầu tiên của lọ kem chống nắng mini garden các bạn comment đi ạ để xem ai sẽ là người đầu tiên nhé mình chưa thấy bạn nào đúng đâu Lê Kiều Anh 30, Nguyễn Yến 46, Lê Quỳnh 21, Lê Quỳnh 01 chưa đúng, Nguyễn Yến 12 chưa đúng Lê Quỳnh 27 chưa đúng Nguyễn Yến 23 chưa đúng Lê Kiều Anh nhắn tin cho em đi Nhắn cho mày để đó, tay trong tay trong mất lọ kem chống nắng à Lê Quỳnh 56 chưa đúng Nguyễn Yến 54 chưa đúng Lê Phương Thảo 56 chưa đúng Lê Quỳnh 98 chưa đúng Nguyễn Yến 17 chưa đúng À, tại vì trong livestream thì sẽ có trường hợp mà mọi người comment mà mình không đọc được á, mình mình không không thấy hiển thị comment khi mình đang livestream ấy. Vì thế thì các cái các cái comment con số của các bạn mình sẽ đọc hết lên nhá những cái comment nào mình đọc có nghĩa là mình đã đọc được con số của bạn comment còn comment nào mà mình chưa đọc là mình chưa nhận được con số của các bạn thì à, sau để tránh cái tranh cãi rằng là em comment nhưng mà không nhận được á thì mình sẽ chỉ đọc theo các cái comment mà mình thấy hiển thị trên livestream của mình thôi nhá Thu Hiền 67 Lê Quỳnh 87 Thu Hiền 02 Lê Quỳnh 120102 không đúng Mọi người comment đi ạ mình thấy rất là ít toàn thấy của Lê Quỳnh thôi các bạn có thể thêm các ký tự và Lê Quỳnh 04 Nguyễn Hiến 85 không đúng Vũ Liễu 02 không đúng Lê Quỳnh 16 không đúng Thu Huyền Đoàn 24 không đúng À các bạn ơi um, Để hạn chế cái việc mà các bạn cứ comment từ 00 đến 100 rồi nghiễm nhiên trở thành người chính xác ấy, Thì mình sẽ giới hạn lại là mỗi bạn sẽ chỉ comment 20 lần nhé Phan Thúy Lại 37 không đúng Tân Dương 12 không đúng Lê Quỳnh 20 không đúng Ngô Thơm chỉ có thấy em 54 không đúng Vũ Liễu xin chị hãy gợi ý đi Chỉ có mỗi một lọ thôi nên để cho người may mắn nhất em mọi người cứ đoán đi ạ Nguyễn Yến 81 chưa đúng, Hiền Vi 69 chưa đúng Thanh Hoàng 28 chưa đúng Hiền Vi 89 chưa đúng Thế Lai 65 chưa đúng Đỗ Thúy Hằng 78 chưa đúng Nguyễn Yến 2242 chưa đúng 52 chưa đúng Thúy Lai 62 chưa đúng Thu Hiền 75 chưa đúng Chị có thấy em nhá Hiền Bi 79 không đúng Nguyễn Yến 54 đoán mấy lần rồi không đúng Thúy Lai 84 không đúng Thu Hiền 98 không đúng Vũ Liễu 67 càng không đúng Giáp Yến 19 không đúng Lê Quỳnh 22 không đúng Thu Hiền 83 không đúng Thí lại 11 không đúng Lê Quỳnh 65 không đúng <laughs> Nguyễn Yến thèm chống nắng quá mà không chúng Tôi đoán thì Yến đâu chơi đúng đâu Lài 56 không đúng Quỳnh 11 Yến à, Liễu 59 không đúng Tân Dương 34 không đúng Thúy Lài 57 cũng không đúng Trang Trang 33 càng không đúng Hồng Tho 46 không đúng Đào ơi vào đoán đi Đào ơi Phương Thảo 45 không đúng Số liệu 61 không đúng Đoán đi Minh ơi Tim gì mà tim lắm thế Lại 09 không đúng Trang Trang 12 không đúng <laughs> Yến hết lượt rồi cho em đoán 20 lần rồi Yến ơi thế thì tác đồng bọn vào đoán hộ đi Thúy Lai 43 không đúng Hiền Bi 57 không đúng Hiền Bi 56 cũng không 66 à, cũng không đúng Lê Quỳnh 77 không đúng Ôi mỏi quá Tân Dương 52 không đúng, Vĩ Lại 24 không đúng. Hồng Tho 92 không đúng, chị không thấy Thanh ạ, à. chắc em thử comment thêm số đi. Chị đọc được chữ của em nhưng chị không thấy số em comment. Hồng Tho 96 97 99 không đúng. Hoàng Nguyệt 52 không đúng. Ngô thơm 67 không đúng Đoán đi Kiều Anh ơi Đến giờ qua rồi game rồi Thu Hiền 04 không đúng Thanh Hoàng 11 không đúng Hiền Bi 43 không đúng Lê Đào 92 Kiều Anh 14 không đúng Thí Lài 51 không đúng Hiền Bi 68 không đúng Chị có đọc của Đào mà Thu Hiền 13 không đúng Ngô Thơm 84 không đúng Trà My 29 không đúng Vũ Liễu 40 không đúng Lê Đào 56 không đúng Hiền Bi 60 không đúng Lê Quỳnh 45 không đúng Chị có thấy đào mà chị vẫn đọc mà Lê Phương Thảo 89 không đúng Thu Hiền 18 không đúng Lê Quỳnh 45 không đúng Phan Thúy Lài 44 không đúng Lê Quỳnh 47 không đúng Hoàng Thị Nguyệt 56 không đúng Hiền Bi 32 không đúng Ngô Thơm 63 không đúng Thúy Lài 39 không đúng Lê Đào 22 không đúng Đọc mỏi mồm gắm mãi chưa ai đúng Hoàng Nguyệt 57 không đúng Hoàng Nguyệt 58 không đúng Lê Quỳnh 78 không đúng Lê Quỳnh 74 cũng chưa đúng Lê Đào 05 càng sai Hoàng Nguyệt 69 không đúng Kiều Anh 46 không đúng Mọi người giới hạn tí nha Từ 20 đến 80 Hải Yến 69 không đúng Bây giờ chị mới thấy của Yến Ngô Thơm 75 không đúng Vũ Liễu 07 không đúng Lê Quỳnh 38 không đúng Vũ Liễu 21 không đúng ờ, Gợi ý rồi Minh Đọc trong khoảng từ 20 à, đến 80 Thôi 20 đến 70 đỡ comment dài dòng Thanh Hoàng chị không đọc được Thanh ơi em gõ thử chữ ví dụ như ABC xong đọc con gõ con số đằng sau ấy bởi vì là chị chỉ đọc những cái mà chị thấy thôi Đỗ Lan Anh 49 Kiều Anh 71 Thanh Hoàng 20 không đúng Mọi người giới hạn trong khoảng từ 20 đến 70 thôi nhá Trà My 77 không đúng Lê Quỳnh 21 không đúng Vũ Liễu 27 sai Thu Hiền 11 sai <coughs> Hồng Tho 72 sai Ngô thơm 630 Hoàng Nguyệt 48 sai Phan Thị Thúy Lài 29 sai Thanh Hoàng 69 sai Hiền Bi 67 sai Hoàng Nguyệt 47 sai Vương Linh chị không đọc chị chị không thấy comment của em em có thể comment cùng các ký tự như mọi người tại vì chị đọc được các phần viết có con số chị lại không đọc được <clears throat> Hoàng Nghiệt 4645 sai, Thanh Hoàng 69 sai Ví dụ như Thanh Hoàng nãy giờ chị không đọc được Nhưng bây giờ bạn comment là 69ABC 69 gì gì đó thì chị lại thấy Hiền Bi 46, Lê Quỳnh 48 không đúng Nguyễn Vũ đoán nhiều số thế Sai rồi Nguyễn Vũ à, Liễu Vũ đoán nhiều số thế Liễu bây giờ phải cho đồng bọn vào đoán hộ nha Trà Mi Chu 67, Thế Loài 47, Giáp Yến 39, Thanh Hoàng 66, Lê Quỳnh 52 chưa đúng. Lê Quỳnh đoán quá số lượt rồi nha. Thúy Lài 56 chưa đúng. Lê Đào 61 chưa đúng. <coughs> Lê Đào 62 sai. Hồng Tho 29 sai. Thôi rút ngắn lại nhá, từ 30 đến 70 à, đi. 52 Lê Quỳnh sai, Giáp Yến 42 sai. Lê Đào 64 sai hồng tho 56 size Giáp Yến em comment đủ các kiểu chị chẳng đọc được chị không biết chị chị chỉ đọc được những cái mà chị hiển thị trên màn hình thôi Lê Hồng Tho 52 sai An Khánh 24 sai Hiền Bi Hiền Bi 53 đúng rồi Hiền Bi 53 đúng rồi mọi người nhé Chụp lại cái comment của Hiền Bi này Quay cho mọi người xem này Trên nét nãy giờ uh, Quay lại ở đâu ta đây nha Render nãy giờ ra con số 53 Chúc mừng bạn Hiền Bi 53 nhá Mọi người ơi mình chỉ đọc theo à, cái gì mình nhìn được trên màn hình thôi Nên có thể có những bạn đoán mà mình chưa nhìn thấy Thì bạn Hiền Bi chúng rồi Hiền Bi Hiền Bi inbox cho chị địa chỉ để chị gửi tặng em lọ kem chống nắng này Chúc mừng em là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu kem kem chống nắng Sun Cream của Mini Garden này nha ơi bye bye mọi người chúc mọi người buổi chiều vui vẻ